ở bên cửa hàng của chúng tôi với rất nhiều mẫu mã và giá cả phù hợp cho các bạn có thể lựa chọn cũng như là tham khảo đây thì ở đây là bếp số 1 giá 1,6 triệu hiệu Paloma bếp có model là IC330SB đây là bếp mặt mang chống xước và chống chày giá 1,6 triệu đây bếp nút xoay bếp số 2 giá 1,9 triệu hiệu Paloma model là IC330SB bếp này sẽ có ờ, lắp đặt công tắc rang chiên thoải mái đây không lo lửa tắt gì cho các bạn sử dụng để có thể rang chiên thoải mái đây là bếp số 3 hiệu Rinnai modem là KG560L bếp này giá 2 triệu bếp này cũng sẽ có công tắc rang chiên thoải mái cho các bạn sử dụng thì cái công tắc rang chiên này á, đặc biệt duy nhất chỉ bên cửa hàng chúng tôi hiện tại là đang có thôi trên thị trường hiện tại không có cửa hàng nào có đâu rất là tiện lợi cho các bạn sẽ sử dụng ờ, khi mà các bạn chế biến những món rang hoặc là chiên tiếp theo bếp số 4 giá 1,7 <clears throat> triệu hiệu bếp là Rinnai model là VH56BL bếp số 5 giá 2 triệu hiệu bếp Paloma Model là IC330SB Bếp này cũng sẽ có công tắc rang chiên thoải mái Bếp số 6 giá 1,6 triệu Hiệu bếp là Rinnai Model là KGE31NSBL Bếp số 6 giá 1,6 triệu Bếp số 7 giá 2,9 triệu Hiệu là Paloma Model là ic ICS37K Đây. Bếp số 7 cũng sẽ có công tắc rang chiên thoải mái cho các bạn <coughs> Tiếp theo là bếp số 8 Hiệu Paloma model là IC800B bếp này có giá 2,2 triệu đây là dòng bếp nút nhấn đây mặt ờ, chán men chống xước và chống chày bếp số 9 giá 2,6 triệu hiệu bếp là Paloma model là ICN86B mặt chán men chống xước và chống chày bếp số 10 giá 4,7 triệu hiệu Paloma model là IC 360WA đây là dòng bếp full chức năng đây đây là chức năng ờ, nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo bên đây là có tính năng rang xào này chọn nhiệt độ chiên nè hẹn giờ cả hai bếp nấu và hẹn giờ bếp nướng đây bếp số 10 giá 4,47 ờ, triệu full chức năng hiệu Paloma bếp số 11 giá 2,6 triệu hiệu Paloma model là BAN39B bếp mặt trắng men chống xước và chống chày bếp số 12 giá 2,4 triệu hiệu Rinnai model là KGE M660 FTS bếp là tích hợp rất nhiều tính năng đây chọn nhiệt ờ, rang xào nè rang xào nè chọn nhiệt độ chiên nè Ờ, nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo bếp số 12 giá 2,4 triệu mặt trắng men chống xước và chống chày bếp số 13 giá 1,6 triệu hiệu Paloma model là IC800B mặt trắng men bếp số 14 giá 2,4 triệu hiệu Paloma model là BA39B mặt trắng men đây chống sước và chống chày thì những con bếp bên cửa hàng chúng tôi đó, khi mà các bạn mua các bạn sẽ được tặng một cái gói quà tặng đó là bao gồm một cái bộ pin sạc để các bạn có thể sử dụng nó tiện lợi hơn bếp số 15 giá 8 triệu đây thì bếp là Rinnai model là RTS61AWG10RN đây là bếp mặt kính cường lực phụ kiện đi kèm tất cả đều là full inox đây là dòng bếp bếp ờ, full chức năng đây đây là hẹn giờ nấu bếp bên tay trái nè <clears throat> nấu cơm nấu cháo uh, rang xào nấu nước sôi và hâm chọn, chọn gì tổ chiên và nướng tự động nướng theo thực phẩm thì với cái dòng bếp này á các bạn lưu ý đó, là chúng ta phải đặt nồi lên thì nó mới cháy được đây Biếu số 16 giá 4 triệu, mặt kính cường lực đây. Full inox và full chức năng, hiệu Rinnai, model là S650 VGAS. Đây, full chức năng đây. Nướng tự động nè, hẹn giờ nấu sôi cả hai bếp nè. À, rang xào nè. Bếp số 17, bếp này nó có hiệu là Haman. Mặt kính cường lực cũng là bếp full chức năng đây. Hẹn giờ cả hai bếp nè, chọn nhiệt độ chiên nè, nấu nước sôi hâm nè, rang xào nấu cơm nấu cháo và nướng tự động nướng sơ sơ loại thực phẩm đây bếp số 17 giá 4 ờ, triệu thì cái con bếp này á, nó cũng là cái dòng bếp phải đặt nồi lên thì bếp mới cháy được bếp số 18 giá 4,8 ờ, triệu hiệu Rinnai mặt kính cường lực full inox và full chức năng đây full chức năng đây thì hầu hết những cái dòng bếp ờ, của thị trường này trên Nhật á, nó đều sẽ có bếp nướng đây các bạn nhìn thấy đây đều sẽ có bếp nướng rất là tiện lợi cho các bạn sử dụng bếp số 19 giá 8 triệu đây là một dòng bếp cũng của Rinnai đây bếp này cũng là mặt kính cường lực và full chức năng đây hẹn ờ, hẹn giờ của bếp bên tay trái nè nấu cơm nấu cháo chọn ờ, rang xào nè chọn nhiệt độ chiên nấu nước sôi và hâm nướng tự động đây thì đây cũng là một con bếp mà các bạn lưu ý là chúng ta phải đặt nồi lên thì lửa nó mới cháy được bếp số 20 giá 4,8 triệu mặt kính cường lực đây full inox và full chức năng hiệu bếp là Rinnai model ít là bếp là S660 VGAS full chức năng đây mặt kính còn lật tiếp theo ở đây là một con bếp từ đây là dòng bếp từ <clears throat> hiệu uh, Toshiba bếp số 21 giá 3,5 triệu thì những các bạn có nhu cầu muốn nấu ăn nhanh á thì các bạn uh, nên sử dụng những cái dòng bếp từ này nó uh, nấu ăn sẽ rất là nhanh nhưng mà nó chỉ phù hợp để uh, chế biến những món nước thôi như là nấu canh hay là nấu lẩu gì đấy thì nấu sẽ rất là nhanh nhưng mà nếu các bạn chế biến những món uh, chiên xào á, thì nó sẽ không ngon bằng bếp ga đâu đây uh, bếp từ số 21 giá 3,5 triệu hiệu Toshiba bếp số 22 đây là một dòng bếp của Haman đây là hàng trưng bày đây giá 8 triệu đây là hàng trưng bày hàng chưa qua sử dụng luôn còn mới 100% đây là một dòng bếp âm có ba bếp nấu đây đây ba bếp nấu và có bếp nướng này đây thì tôi vừa mới quảng uh, ờ, giới thiệu một số loại bếp bên uh, cửa hàng của chúng tôi thì giờ tôi sẽ đến với lại con bếp chính của video lần này thì bếp này nó có hiệu là Rinnai model bếp là KGE 660 FPS đây là cái nội thất phía bên trong của bếp đây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 thì nhà sản xuất đó, họ cũng có thiết kế một cái tính năng ờ, rang xào ở đây bạn ấn vào đây giữ khoảng 3 giây thôi khi đèn sáng đỏ như thế này thì khi mà các bạn tính được tính năng rang xào này lên á thì cái que cảm biến á, ở giữa này nó sẽ thay đổi cái nhiệt độ chịu đựng ờ, từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ thì nó sẽ có thể kéo dài cái thời gian chiên rang các bạn thêm một chút nữa nhưng mà nó cũng không có được bao lâu đâu nói chung là nó cũng không tác dụng gì mấy đâu nên là để mà khắc phục cái vấn đề đấy á, thì bên cửa hàng chúng tôi á, có đặc biệt thiết kế một cái công tắc rang chiên thoải mái luôn với công tắc rang chiên bên cửa hàng chúng tôi đó, các bạn sẽ có thể rang chiên thoải mái luôn mà không có vấn đề là lửa sẽ bị tắt thì nếu các bạn có nhu cầu muốn lắp đặt cái công tắc rang chiên đó thì các bạn có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để được lắp đặt đây cả hai bếp đều đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa đây vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây nhiệt độ bếp bên tay trái của tôi đây là 280 đây và bên phải đây là 220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 đây là cặp pin đi theo bếp bên cửa hàng chúng tôi thì ờ, mỗi cặp pin này á, các bạn sẽ có thể sử dụng được khoảng 5 tháng thì giá mỗi cặp bên cửa hàng chúng tôi bán hỗ trợ khách hàng á, với giá là 50 ngàn thôi cho những bạn có nhu cầu muốn sử dụng pin này đây cả hai bếp nó đều đã khóa ra đây. câu tính năng là nước cạn nồi thì à, để mà khắc phục cái vấn đề về pin á như là tôi vừa nói á khi mà các bạn mua con biết này với hàng chúng tôi á thì các bạn sẽ được tặng kèm ở đây đó là một cục nguồn 3V đây là cục nguồn 3V thì với cục nguồn 3V này các bạn sẽ đi bổ điện đây và ghi trực tiếp vào cái đầu chào không biết để mà sử dụng trực tiếp luôn mà không cần tính pin đây bếp sử dụng nguồn 3V hoạt động vẫn bình thường